Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả ơi Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lệnh bài boss 67 nha anh em ơi Và hôm trước là boss 66 đã thành công thì thực sự là hôm đó thì ờ, không được về bờ cho lắm Chỉ được vài món làm chậm và vài nhắn làm chậm và vài ngọc bọ làm chậm thôi Và giờ thì ở lần này thì chúng ta sẽ đánh với ờ, lệnh bài boss thương Sẽ tìm ờ, vũ khí cũng như là những trang bị áo, đai lưng, nón, mũ này nọ nha anh em Rồi, ok và giờ chúng ta sẽ tiếp tục thả boss và cùng bó đội anh em xem nha để chờ khai dẫn ngày 10 đang ngồi một tí, ngày 10 đứng trong hơi lú một tí rồi cho nó bơm mà mong điện cho nó đỡ tốn mình nè rồi đây vẫn với set bánh đó là 86 rồi nè đây em ơi đây xe bánh của Thúy Yên vừa rồi thì nhận thêm cái giá tiền 25 nè Ngọc bội 25 này tháng trước Nhẫn này tháng trước nữa là 3 tháng được 3 món nữa 75% Kèm với nhẫn bánh xấu là 81% Và kèm với một cái máy bánh từ trang, uh, cái uh, mặt nạ thì sẽ được 86% nè Đó anh em à, đang xem live thì đừng quên à, đỡ lại cũng như là video này có up lại trên kênh đó anh em nào mà đã xem like rồi thì có thể xem xem lại và cho khải một like ủng hộ chơi đỡ cố gắng à, tạo cái động động lực đỡ tiếp tục trong bàn như là khải có thể đầu tư mua thêm may mắn cũng như là đầu tư thêm đồ để đánh boss cho anh em xem nha đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi <laughs> anh khải giờ anh uống nước là còn cứ đủ rồi nói chung đa số bữa giờ toàn uống sữa với lại hấp cháo thôi nên không ăn gì nhiều rồi ok bây giờ chúng ta sẽ boss rồi, anh Tùng ơi. Rồi, anh Tùng nghiên cứu con nào gần hết hàng thả trước lên đây. Đã lấy con chưa? Rồi thả đây. Thả đây thả đây. Thả đây thả đây. Ồ, mãi dừng ải dư ba cục luôn. Bốn tắc tu. Lại lại lại. Rồi, đã cắn full này bắn rồi anh ơi. Rồi, khui hai. Để đưa thiếu à, là 4 400 xu. Rồi đủ đó. Ta tiểu 4 full 400 xu à? Rồi. Tao dịch anh ơi. Tao dịch, tao dịch đúng rồi đúng rồi ok anh có mặt đâu à, ok chưa quái ờ, rồi có hệ thảo rồi bất thủy rồi những con đầu tiên lúc nãy uh, có hết đặng vài con bất thường bất thường bất thường Hôm nay chắc khoảng tầm hơn 50 con em hơn 50 con bất thường nha mọi người. Hơn 50 con bất thường nha. Tìm trang tìm uh, ngồi trang như là nón, đai lưng, áo, giày, vũ khí và bao tay nha anh Đặc biệt thì mới có trang sức cái măng 25 nè Ờ nhẫn thổ người ta có cái cũng ngon lắm á cu. Cái cái nhẫn thổ cái măng 25 là xin lần canh 80 luôn. À nhật đồ. Để tôi à. nhập để ờ, tao coi cái nhẫn thổ của tao coi, nhiều nghe nó có thời gian chúng đọc thì à, cái này ờ, ờ, hơi canh nắng phong trần ơi, bộ đồng sắt bao nhiêu tiền á? Thời đầu thì cái nhẫn đầu tiên thì hơn 15 triệu. Rồi về sau thì cũng tầm 15 triệu tại vì đua tốt mới mua được anh ơi. Rồi về sau thì cũng tầm đó thôi anh tại vì đợi lấy được cái nhẫn đồng sắt thì phải top 3, top 3 cá nhân thì tương đương khoảng hơn gần 300 vật phẩm đua tốt thì nó nằm ở vị trí hơn thực sự là hơn 15 triệu một món hơn 15 triệu một món đó là thực sự là bỏ tiền đỡ đi, đỡ đi uh, nộp tốt để nhận đồ đó nè đó. còn anh em mà ngồi bao nhiêu không biết nha ra trường xa nào hả chưa đâu chưa chắc ra trường xa đâu anh em rồi đó bật cam lên cho anh em xem nha đó này đang đánh boss này nè đó rồi khui ha à, cái cái cái này nó hơi chặt rương anh tùng anh tùng từ từ à, bó nhanh tùng bó cho anh tùng anh tùng mới ờ từ từ thả nha Hải ơi ơi ơi anh ơi ờ giờ ông nam ông mạnh giờ mở mở mic trái kìa mở mũi luôn cái à, anh anh anh anh anh ấy ờ, lóc bạc nhận đồ anh ơi ờ, ờ ok ok ok ok rồi khui lóc bạc lóc bạc ui sát thương không có tóc số số tương dương đúng không mở đi anh em anh em chừng lão chụp phải mở là được tôi mở nó được tóc 30 cho nè ông nam bây giờ mở không được limit lại lại lại có mấy thứ ấy ừ ổn quá nói nhắc nhắc nhắc nãy lần rồi khi nào không làm việc gì từ off mid là được rồi ok anh nam bắt đầu đó ờ, ờ. bắt đầu đó đâu nãy nhảy phòng từ từ tưởng đâu khóa rồi quay đâu nhảy phòng là là nó sao khó được nhảy phòng là anh là trưởng lão mà sao khó được anh là trưởng lão là anh phải tự giác là anh tự tất không ai tất được anh đâu đúng không thì mấy ừ. bữa là là đi đi đi đi đi, đi, đi, rồi. đi, đi, đi. À, mấy cái phòng khóa à dạ, đúng rồi cái thằng hạt là mình nhảy anh tự khóa vật làm đem nhặt đồ rồi đang với đồ tiếp tục à, bắt số 7 là sao được gì anh em ơi rồi rồi bao nhiêu người rồi anh em ơi à, comment đi anh comment phiếu một đi anh comment phiếu một đây cho rồi em kết bạn zalo cho em đi luôn anh ơi còn điểm danh á ờ, điểm danh là phải đi nha anh em rồi điểm danh xong thì kết bạn ai zalo cho em gái rồi đọc tên nhân vật em đưa vào nhóm đợt có cố gắng hơn có bờ thì có bờ bờ bờ bịch thì dẫn theo nha nam em đàn tính không biết sao đây không biết dẫn con nào theo hả à, có vậy nhỏ rồi Ờ. anh đẹp trai lai lá như thế ờ ai ai ai có một dặn gì tương dương bắt cho khải một dặn khải mở rừng tiếp theo các anh em ơi ờ, cái dao gì thế ai có một dạng anh em về tương dương bắt cho khải một dạng anh em ơi gì em em đi mở rừng tiếp theo không à à có cái kiếm kìa có kiếm kìa tương dương bắt tương dương bắt cho em thêm một một dạng rồi khui anh à, nè giao dịch nè à, chứa đồ băng áo nè chứa đồ băng áo nè hai con nữa đấy lóc từ lên này rồi ấy là chưa chưa anh hương ơi ờ. rồi rồi trăm hai mươi. Đang được góc trong rồi Kênh này coi được kiểm, kiểm thêm mới kia là thử ra ai ăn mươi. Sinh lượng lực cao đến lại à Ôi sao tông mươi không vậy Khủng khiếp 130, 20 Ồ hôm nay 20, 30 Không, không có 40 luôn À được một bao tay 500 ẩn một này Lực cao quá vậy Này đựng chắc còn kim hoặc là lực cao mà mấy dòng vậy gái sáu dòng em sinh lực cao rồi tiếp theo đó tầm này thì bói trang sức tìm đồ phải trang sức trang bị với lộn kiếm trang bị nữa có đặc biệt không có thường hết thường thường hết thường hết thường hết thường mới ngon nhưng mà bất thường nhìn nó ngon thôi nhưng mà giá nó không có bằng quá đặc biệt giá nó không bằng quá đặc biệt đồ tại vì đồ nó ra thì thường là phải ờ, như đó. long đồ thì được chứ ừ, phải bơ được <laughs> đâu cái hạt này à, cờ lon chứ xin gì võ hồng sơn trời tiền dạng thiếu mẹ đây thì xin đâu đụng nó nói câu xin cũng cũng cũng cho quá bó tay mấy ông thần này đâu <laughs> à, kêu có một vàng cũng đi xin má bó tay giờ hiện tại đang xin bót không không không có đi được má ông này ngáo vậy liền Đấy, thiệt chứ chán thiệt sự gái mà cũng cũng cũng nói được câu khiêu khích mình đó ta cầm ban chủ mấy ngày không có lạy luôn em à. ơi tại vì à, đang đánh boss không gì được mới kêu em qua dịch giùm một dạng đó đầu ông võ hồng sơn này không biết là có phải fan mình hay là anti fan đây đầu ông võ đông sơn đó là chồng của bạch thu hà đó cười yếu là cười đi cười thoải mái đi anh ơi cười thoải mái đi cười thoải mái đi <laughs> giải mà cũng cũng vô comment coi thích boss đây khả năng ơi nó canh me đời người ta sơ hở ờ, cứ đợi mình nói à, câu nào dạ, sơ hở là à, đi ốc à, là là, là, thần ơi. là đọc liền ờ đọc ừ, chưa chưa chốt chưa chốt anh, anh chốt để khảo sát bao nhiêu người để biết khảo sát à, tiếp tục anh ơi tiếp tục anh ơi tổng thể tiếp tục anh ơi mà bởi giờ đâu nói gì vẫn đi theo luôn khỏi báo nói thiệt với bạn già tôi mà không đi tôi giận suốt đời ừ đúng rồi anh em biết không vừa đi chơi mà vừa được nhận quà ờ, đem về dạ, nữa cái gì em mướn riêng cho hai người cái phòng Dạ, đúng rồi thì à, đúng rồi thì anh thái ơi anh tùng tùng đâu ta thả tiếp tùng ơi đâu đâu đâu ờ ok anh ơi để dạ, cho dạ, long giá thần đấu kiếm ừ à, <laughs> à, lần đó là cố gắng kiếm tia áo anh tùng ơi chung bên trên anh em ơi đứng giữa hồi ngõm giờ anh anh anh anh thả không phải long không lòng cắn cấn cái bụng rồi lần năm con cũng được lần năm con được cái này nhiều đồ năng lần năm con là được đó, hệ thổ quá trời luôn kìa rồi thổ Thổ quá chả Long cấn cái bụng rồi, kiếm ngắn nữa nè à. Dạng thiếu cha ở đây Đều đang mắc Kiếm ngắn nữa à Má đâu nhìn 18 độ Hết mấy tấm mấy Má chạy tột À, đừng lo Nãy đang like mà nó bậy quá Mà thích em nói giải thon thôi ờ làm cái đau quá đồ lên nghe rồi tay đi off đầy hết rồi lên bữa nay bữa nay có khách à bữa nay có khách à yeah. Dạ, ông xin ờ, để em bao tay bao nhiêu kìa rồi anh Tùng ơi bao tay bao nhiêu anh Tùng ơi bao tay gì em bao tay làm chậm 40 nè anh ơi làm bốn mươi nữ sinh lực 105 cái này hay đỡ đưa giá luôn ha Ừ. cái này mà ở ngoài á thiệt sự chắc bán kim thôi anh anh anh bán được bao nhiêu anh bán đó ở trong bang anh bán được bao nhiêu là về giao dịch luôn đó ngồi chứ còn kim rồi Dạ yeah, tương nhiên quét giao dịch luôn, năm trăm xu này Đó. Vì tầm này nó chứ đó. Rồi. Tương nhiên quét luôn John C ơi, năm trăm xu nè. Ôi, đôi giày ngon nè. À. Giày rác nè. Rác nè. Giày mọc anh ấy. Rồi đã lên uh, lái măng đồ nữa. Thả tiếp Tùng ơi. Một đôi giày mọc ngon nè. Thắng lôi nhiêu danh gái? Thắng lôi 27 tóc 30 mấy là Thiên ngon cần nha. Đó. Được món nào bắn ờ, ngay trên line luôn. Đôi giày đó ờ. Nam là em chơi rồi. Ờ. Đầu ra đường này thằng banh có 7 điểm chà, sáu nhỉ. sáu giận. Ok. Đồ chống 30 cái này chống 40 là bán đường kim rồi đó rồi. Trời ơi. <laughs> xin được một lực ngon luôn anh em mà có ba quỷ chón à. Vãi thiệt. Cái đằng ừ. sau núp góc luôn rồi. Cần kháng hỏi cái này lấy dòng một cần kháng hỏi em. Ở yên em nói ừ. em nè, con em nhận à, Cần kháng hỏi cái đó là gì? Rồi, đôi giày ngon nè, non ra. À, tôi bắt em chơi vậy em ơi đâu nón này một đôi dài đôi dài đó mình uh, bà, bà nam mà em mua rồi đó Vinh Si đâu vậy giờ em ơi sao anh ơi anh không có đường chết kìa đó long đánh chết vậy kìa thả tiếp anh ơi tự nhiên bắt đi uh, Jun Sin ơi tự nhiên bắt đang trong xu thôi nè có xem like nè ái rồi Đem... à đã một ái ok ok à cái này nó đâm nó đâm cho quỷ vị mình đau á lố lố đợi chết rồi cái này à, làm bắt số 17 thì được gì về về bờ thôi nha nè được bao tiền này nhâm xu rồi đó anh tổng 45 con anh ơi ừ. đâu ba nè đôi giày này em, đôi giày này nói chung là cũng được không có đẹp quá được cái tóc này tóc khăn lôi cũng ngon ngam mươi cái lực cái thằng sinh lực tay sao mà tay sao tay làm trăm bốn mươi sinh lực trăm lẻ năm khăn lôi à, quanh nội, lực hai bốn trăm bốn mươi dòng một nói chung cái này bác đang ngồi cũng được kim 500 xu trong bang cũng được 300 vạn tính ra 300 vạn đó Mấy cái thể lực thành cái sinh lực cũng được rồi ừ, này mà thành sinh lực thành nội lực là ngon có gì đó nó đặt tóc được một chút anh được không treo hoài à Tôi sẽ thể là cái bao tay chồng rồi ok đặt hàng một cái tay nữ lành chặn được nhé khải ok ra hậu ơi chân vang thì cái lái nửa dáng ngồi cho nên ồ tiền boss thôi tầm này đánh ờ, tương dương tương đương là 50 con boss đây là hết 5 kim đó là boss thường nha là 100 số một con thôi thì hết 5 kim thì lại tiền dạng thì hết khoảng tầm hơn hai cây dạng nữa là hết 8 kim nữa nè hết 8 kim nữa nè đánh thu được cái gì thu nữa 8 kim mà mới được cái điện thôi mới được 500 xu rồi ừ mới được 500 thôi Theo anh Tùng có nhấn trên chậm nào trên trăm không? Không anh Tùng Sinh lực trên trăm hả anh? Sinh lực trên trăm À, à cần dùng máy ảnh ờ, hai cũng được tại em thích được ừ. em em em có cái một cái à, làm chạm 40 sinh lực 96 thân pháp 16 làm chậm bằng hai đó đang có người mua em sáu trăm rưỡi mà em em đang suy nghĩ tại vì nó có thân pháp á là đường môn với nghe mi cũng cần nghe mi trưởng là cần anh nghe mi kiếm chứ không cần nghe mi trưởng tăng thêm một ít thân pháp là nó chập dính hơn đó anh tùng ơi anh tùng đã trải nghiệm chưa yeah. Dạ. ừ chính xác nên là cái nhận đấy em nghĩ là là nghe mi nó nghe mi chụp hoặc là đường môn là sao hợp lý một ít tàu khoảng bao nhiêu anh tùng có lấy không đưa anh tùng dòng hai á nhấn dòng hai thì anh sẽ mang ngọc bội mọc và ba tay mọc đó xác định thử hoặc là nón mọc nón mọc nón thử cũng được Ủa, anh em ở bên uh, khu du lịch bình cới bình uh, bình quế ở à? Hà Khải đúng rồi anh ơi anh em đồng ý đi khu vực đó anh ơi à, bên bên đó bên thanh đa nó sông nước cũng mát à. mẻ đó ừ đó anh em nó gửi, gửi vô đó đó nắm rơm về à, hợp không nó nó vô anh ơi <laughs> có anh xin vé đó anh có tặng anh đi anh ừ. về đâu anh anh nắm rơm khác còn nãy là anh khánh đăng à, khánh ừ này khánh đăng xin một vé thả tiếp anh ơi này khánh đăng về chắc hai hai ngàn thôi à <laughs> ừ bắt nữa sang trận này đưa bây giờ sao về được đúng ừ, rồi nó này ngoại quá về bên, à, nửa năm mới về bên à, chỗ đó là hồi trước nó là cà phê đèn mà buổi tối ở đó là một nuôi luôn đấy à, anh hùng ơi anh giành giữa ta bên khu khu thanh đa giờ giờ vẫn còn đúng rồi à, còn một cái cây gì vậy năm tư phải đi đúng không anh năm tư giờ dạ, giờ vẫn còn dạ, ừ. giờ vẫn còn hồi trước đi làm hồi trước đi làm thì à, làm gần ờ, đó thì ờ, hay chạy qua đó ăn trưa bờ à, nó mát mẻ lắm bờ sông à. bờ sông khói lắm rồi khói lắm khói lắm nông dân ngày xưa là ăn à, cho cho chim ăn cơm đúng không ờ <laughs> <laughs> nam chim nam khoái rồi này uh... <laughs> khoái rồi à. lần này thì thực sự mua lần bài bot rất là khó nè hiện tại là uh, bắt đầu Evan trong vòng 2 đến uh, một tuần thì 7 ngày thì sự thời gian nó mua lần bài bot rất là nhiều giờ có vẻ như nó chậm chậm là rồi ít người ăn Evan nữa nên là mua lần bài bot rất là khó gom lần bài bot rất là khó Đó. cái tool mà bắt xấu 66 anh em ra đôi giày á bán được uh, có người trả sáu rưỡi không bán nè cũng có người trả 6 triệu rưỡi hơn nhưng mà không bán đỡ lại cho anh Tùng có 5 triệu thôi bởi vì nô một ờ, bắt 66 ờ, ờ, sang là vài boss anh em đó Kim Nam hay Kim Nam có hay hót không em ru nằm chờ queo à Nhốt vô lọc rồi Ok anh Khánh Đăng ơi, ok anh ơi, ok xong bot nha Nam có lọc Cái đó khu từ trung tâm chạy vào trong khu du lịch miền Quế là cũng xa lắm á Tại nó dạ, đi sâu vào trong luôn á Không có gần lắm đâu <laughs> nó đi tuốt vào bên trong rừng ừ. Ờ, trong cái sông nước nó anh em chờ đâu phía ngoài cũng gần lắm. anh em nào ban à, lưu ý uh, inbox kết bạn zalo khả anh các anh em ờ, đâu thì à, anh muốn đi vô trong thì như nó có xe điện cho vô chở vô tại lâu lắm rồi rồi rồi, rồi, rồi ờ, tí là thì Gabi buôn chết rồi cái gì Gabi bút mà chết à, hồi xưa nó quan sơ nó chưa có xe điện của em đi có xe điện chở vô nhưng hồi xưa qua đó thì thấy nát nè trời ơi ngồi xuống nước cái đá luôn hồi xưa nó nó quan sơn bây giờ nó làm lên đủ thứ chắc bây giờ khác rồi tại hơn chục năm rồi à dạ làm đẹp lắm nó làm lại cải cách lại hết năm rơm quê uh, xưa nào đó nông rơm ờ, hồi trước là ờ, sài gòn mà mẹ nghe tin lại tại vì khi nào gần tới đài phản đam nhắc em nhé ok họ hai <laughs> hồi trước là có nhiều bên lắm cơm không sao họ hai bên đây còn nhiều không cưng họ hàng cũng ít ok xem đồ anh tùng à? anh tùng đang à, anh em ơi đồ của anh tùng anh em ơi ờ. đây bà bác bà bác thực ờ, phẩm ăn ban bao tay kim quang cũng khá đẹp mắt ở đó đây là những món đô top một không anh em đó đây là gia chiên này và lâm mình chủ liên nội server còn con người này và lâm mình chủ liên server đó những đồ toàn hàng độc anh em ngọc bội này cũng được top 1 đó và tay này cũng top 1 nó này cũng top 1 luôn đó đồ quá pin đó nó nó nó ơi à, anh tùng băng này sinh lực cao hơn có thêm à, chuyện à, có thêm dòng phục hồi thánh lực đó. đó ok chưa rồi cuối hàng hôm đó là vô đó không biết anh uống như thế nào thì từ từ tính thôi em <laughs> đầu anh em ai giao lưu sao chưa thấy adder ta mất hơn chục người ta em ơi đâu hết rồi nam tiên phong đâu hết rồi chưa thấy adder luôn chưa thấy vô luôn dạ, em ơi anh anh anh có ngồi máy không adder zalo anh đưa nhóm anh ơi tí em ơi ok Giờ... Khôi. nhắm mắt mở mà dạ, mình em, em, em, inbox đi em ơi kết dạ, bạn inbox anh luôn em ơi không thấy inbox nha anh chờ inbox nãy giờ nha các bạn không nhắn tin tao ừ, nhắn tin anh không biết chứ anh đâu biết ai đâu phải nhắn tin anh không biết ờ à, coi làm chậm bốn mươi này được cũng kim rồi trời ơi cái mươi trời bụng cái này cái này mà 40 thì có vài kim rồi có 30 thôi xin lực lực đẹp gỡ á thấy không à, bụng gỡ gỡ đó bốn mươi nhiều khi sứa kia là mua liền sứa bình dương em mua rồi mày đều đổi liền mới kia cái kia đẹp lắm đổi đổi họ quất này để chặt giờ cũng hết tiền đổi rồi mua áo định quốc hết tiền rồi áo định quốc thấy mạnh hơn không thấy cũng bắp vậy trâu hơn chứ trâu hơn chứ rồi tiếp anh tùng ơi còn con nào còn nhiều hơn trâu hơn ờ nó trâu hơn anh cái nón tùng à, top một anh em con mình chiến nó lũ nó quýnh em quá trời nó chết đâu cây cây nỏ này là top 1 đua top cá nhân tháng 3 vừa rồi và với vị trí là hơn 300 k vật phẩm tương đương khoảng tầm hơn 15 triệu đó, đó hơn 15 triệu đó bắt ổn ngon chưa cờ sới quá đẹp luôn nè cái này mà thực sự là đua tốt thì nếu đua tốt là cạnh tranh nữa thì giá nó lại hơn nữa nữa đó. vừa rồi anh Tùng lấy bảy bảy tốt cá nhân mà à, vãi trong đình hai vũ ừ nó nó đua tốt rồi nè còn độc lập bình dương nó chặt lục nó chứ tranh thủ đánh cho mình tranh tùng tí <laughs> nó kinh gì vậy trời vậy thả ra hệ thổ không hay sao á tại hệ thổ nhiều ghê á ừ lần sau đưa hệ thủy thả ra coi rồi à ờ à, sao anh thả thổ không đúng quá toàn thổ mà ừ đúng rồi em em cần cái nhẫn thổ mới kết được ừ. cái áo định bước ừ em cần nhận thổ chính xác rồi rồi chưa không cái này ra không có nhẫn mà long rồi trời võ đang không chịu vô ôm trời ơi Ê, được thứ được thứ lâm châu bà cố luôn lên đứng tăng chứ ừ. em đứng hồi nó thẳng đòn quái quá thì chết đừng nói chi em đánh <laughs> ai hôm nay con gái đợi nó chặt rường á một cây vũ khí nè đây dùng muốn bán rồi nay trốn hả coi giấy phía trần hay gì á chậm chặt hai mươi Chà, 120 triệu ạ. 140 nam. Đấy quả 130. Trời, 130. Ơn đây chứ tao thua rồi đó. Không banh, đọc trúng đọc. 130 nữa. Cho tôi 130 không luôn. Ôi, đây lên ngon luôn Tùng ơi. <laughs> Ôi, một câu khuyến làm 140 nữa. Rồi anh Tùng đã lưng kháng băng này nè bốn mươi luôn anh Tùng ơi mà sinh lực hơi thấp nghe mi đường môn xà luôn anh Tùng ơi đó hàng về đúng rồi hay quá kìa hàng về hàng về à, hàng về cho anh Tùng ấy ngon như đường môn luôn đây đường môn cũng cần nội lực đẹp ấy dạ. rồi hai món đó hợp lý ờ để lưng kháng băng đó này nón này bước mặc cái áo hết ông hòa ừ, áo họ đó làm bốn mươi luôn có mắt binh luôn kìa đẹp vãi kiếm cái áo hệ hỏa để mặc đây mà đi cày nó chưa ra cày chưa ra <laughs> phải đẹp đẹp cái áo kia sống quá áo kia nó bán sống tại vì mặc áo không mặc áo hệ thổ mắc chỉ được có 19 đấy đúng rồi này chuyển đai lưng lên 25 đúng rồi đẹp được đai lưng đẹp luôn dạ. đó cần gì cứ khói luôn em hôm nay anh tùng đánh kiểu đai lưng với áo ra được đai lưng rồi một món rồi ngon lưng này cũng được à, ba đến năm kim nữa cũng được không lỗ ra đai lưng này là thấy ừ. bù lỗ bù lỗ bót lại <laughs> tùng ra mấy vũ khí không biết mấy cái làm... cần vũ khí chậm đi đây nhiều lắm. còn cái năm chậm nữa nè anh em hai cây chậm nữa nè phải cả một rương rồi thôi bậy quá một rương đâu cho hết ba bốn cây rồi hết rồi Trời. <laughs> Ừ. hôm qua là à, anh, anh, anh, anh long hai cây anh nam hai cây nữa đó chứ khải thì có cái nào cho anh em hết rồi máu quăng cho ông kìa bán thì cũng đang trong xu vậy mấy cho hết rồi sáng mà giống giống ra đó ở đây ở đây ở đây tường đâu đi nè xin cây bóng anh ơi nhưng mà cây bóng em phải cái ạc trong bang em ơi chứ ngồi bang em đi cửa lo ngồi bang thì em phải mua nha châu thanh ơi châu thanh em có mua thì em nói anh tùng nha đó là ừ tại vì hỗ trợ là hỗ trợ hỗ trợ ạc đỡ hoạt động vì ban. chứ còn anh biết là em mua đỡ đang ngồi em đi em đánh phụ phụ tám tư thì đó em phải mua nha ừ. đó em phải mua mua bù bót em mua thì anh bán rẻ thì được chứ không ừ, xin kim nha còn ví dụ như xin xin mà cho con ạch châu thanh mang thì ok cho luôn không còn không còn lấy tiền rồi thầy tiếng mình ơi nó có tiếng mặt ghê mặt mấy cái bốt thì kim chứ queo mình ghê dạ không mọi người chị gánh đăng rồi bắt chưa bắt chưa em ơi liệu cái gì siêu phẩm này liệu cái gì siêu phẩm này đó dạ lôi lại lôi lại lôi lôi lôi vậy từ ra giờ chiều đến đây đồ mắt mắt mắt à, mắt tụt ra đôi giày này cho nè đó đường môn này đó đường môn nữ à, lấy thì nói áo này tóc lên 40 à, thì được nha tóc hai bảy tóc <laughs> à, chắc là, là những con cuối cùng hả anh Tùng ơi những con cuối cùng đúng không ok ok ok đợi xong thôn này đã anh vào vị trí thế hả chúng <laughs> giờ mà ra về thị nữ nữa thì anh không biết làm sao hả à? thì bán nó về nam kia thôi anh đó ừ đâu mất mắt đâu anh thực sự là sau lưng khải có rất nhiều người nhưng mà thực sự là họ muốn mua nhưng mà mình không muốn bán đâu đó mình không muốn bán thì đồ của là của mình thôi đúng rồi phan trương ơi cái nọ cũ với ờ, cái nọ cũ dạ, thì dạ, à, dạ, ảnh ảnh có sang nhượng là cho cao thủ khánh đăng quang mình rồi nè đường môn khánh đăng quang mình rồi đường môn khá là khỏe quang mình rồi lâu ai kêu ấy em ai kêu ấy anh em ai chưa adder zalo em chịu khó adder cho tên nhân vật để em kéo vô cái nhóm nha anh em anh em vô cái nhóm đó bây giờ không biết thì còn có thể chia sẻ vị trí tự đi tới được ok hiển vinh ơi chỉ anh em đến vị trí đó là xe grab hoặc là taxi này nọ nó có dẫn anh em tới luôn cho nó khỏe anh em ừ. nó biết đường hơn chúng mình thì mình là nước là cá mình không biết ok vậy đó này bá bá bá bá bá nắm rô đó đi họ ôm luôn ôm luôn ôm luôn họ ờ, nói chung là ọp bang là gắn kết nhau hơn thôi nè cái vấn đề anh em nói là ọp bang xong rồi giải tán bang thì sự có chả vấn đề gì đâu mà miễn sao anh em gặp nhau một lần vui là được đó chứ còn vấn đề này nọ sau lưng vấn đề sâu sau này tính sâu đó vấn ai nói kỳ vậy ờ đừng, lời quyền như ép là được <laughs> ừ ờ không dạy. à trên đàn có bữa tiệc nào mà không tàn đó vậy đó đúng rồi không có bữa tiệc nào không tàn chính xác là anh 18 rồi cứ chơi thoải mái khi nào còn anh em còn chơi à, cứ có chơi thôi không đời đâu bên kia nó tới giúp thiết trận rồi hả sao không có cuộc chơi nào mà không tàn nha em ờ, tàn cuộc chơi này thì mình tiếp tục tìm một chơi khác sao hết còn anh em là còn chơi thôi dạ. chơi thoải mái dạ. khui ừ, đặt lần kia vậy chậm chín số số áo áo họ này Được, áo mọc áo này kim áo nam này rồi chậm hành mươi tôi cho luôn đứng góc này cho luôn đứng góc này cho luôn dạ không rồi di chuyển ờ, dạ. trong mít nam nữa rồi đó trời ơi cái cây không có tóc anh em ơi chán gương góc mít nam nữa chưa À, Nam ơi là Nam ơi, chết Nam luôn. <laughs> Nam nhoi vãi lên. Đậu. Quá luôn, tăng ơi, tăng một chương ơi rồi tiếp anh ơi thả anh ơi tắt từ đánh nha anh em ơi Ôi, tôi thì chúng ta đã úp ờ, với nhau. Tôi tường tắt từ đánh À giờ này boss đặc biệt anh em. Năm con đặc biệt. Ừ, ừ, ừ, à, nói chung là server này cũng gần à, uh, 6 tháng rồi năm anh em họp bang rồi giao lưu vui vẻ chơi thôi còn vấn đề chơi server này server kia thì khả năng nó khá bình thường nè server này vẫn chơi được cứ chơi thôi vấn đề ở đâu rồi bấm đi bấm đi bấm đi <clears throat> nãy giờ chưa được món nào siêu phẩm anh em ơi chưa được món nào siêu phẩm hết cái này được đâu tiêu phong chết giờ kìa ủa như đâu chưa được món nào siêu phẩm đang đang làm diễn tâm lý bầm đây bầm á bầm á trên đấy cá rồi mà bùm hai ba phát là con còn xem chết đầu <laughs> tiên thì đứng gần Gami á Gami bút đứng đó thì không chịu đứng cứ chạy đâu vậy đi bút trong thể bột em đứng còn em đánh kìa lên đam liên tục luôn à chết rồi tí không tự chết con đặc biệt nó trâu hơn một tí nè mà đánh này thôi cảm giác nó trâu hơn một chút bốn con thủy ba con thủy một mọc ban thấy là tầm này tìm nhẫn ờ, chống ừ, hắn họ mới có dê ờ mới cắn rồi mới cắn may mắn 21 rồi hai hai mươi phút cắn rồi đang mới cắn rồi nhưng mà có đi rồi gì có ba bốn năm món rồi rồi thằng quốc đạo luôn ơi thằng đạo luôn <coughs> nhận nhận nhận em thằng nào được chưa không ui trời giờ chuyện còn còn đường bắt thì... Uh, xe rác xe tẩu với hả em thêm ít đồ giá tẩu anh ơi trời ơi chón có 30 tắt mic đi tắt mic nam đi ôi ôi ôi ôi quay sao đây sao đây sao đây sao đây hai viên gì đấy anh Dạ tẩu nào ai lái đâu? Ở đây đây. À không không có rồi bán long rồi. Bán long rồi. Hả đồ dạ tẩu này có ai đâu. Bán long giang hồ mai đi em những này thì uh, anh em sạc được à, ba người chó lấy đi em giờ tạo dưới đất giờ tạo dưới đất kìa dưới đất kìa đi đất đó rồi hết rồi có vài con rồi hết rồi rồi bộ bốn năm con mà anh tùng tháo đạn anh tùng ơi tháo đạn anh tùng ơi này uh, vàng bốt xanh những con đại những bốt đại bốt đại luôn Server này server S8 Phật Sơn ký sự trang chủ game công thành chiến xưa trong nét nha anh Trần ơi. Server được 6 tháng rồi mà hiện tại có đến 9 băng hội và mỗi server, mỗi băng hội có đến hơn 40 đã đến 60 active nha anh em. Thì sự server đó đông nha. Anh em nào có thể tua lại cái video công thành chiến hôm nay anh em sẽ biết server rất đông nha anh em. Tham gia vào thì cứ chỉ cập ngay trang chủ vào thôi. Ở đâu thấy thêm hai con nữa cũng được. Con boss đặc biệt con không? đúng rồi hai quả ok long lên ơi ok thánh nguyễn ơi nãy em cầm con thiếu lâm, con thiếu lâm đó trâu thật sự anh nè à. thiếu lâm mà massage vỡ đồ ngon chắc siêu trâu đúng rồi em con thiếu lâm đó hồi xưa của anh đó tầm này bởi anh anh vinh đã lên cho 13 còn nói ờ, tầm này không đâu thiếu điểm gì đâu chỉ thiếu vào long tịch tại kinh này. tất cả đều mát rồi. mà ui hạ Ờ, ôi mít anh Long ăn hai kim hả thông báo con nhóm nhóm rồi Long ơi một người à ừ. anh có một người thôi hả ừ. hỏi này lô lô lô giờ đây đây đây em đưa ạc này anh giùm em đi đây inbox inbox luôn anh Long ơi chắc vô lô lô đi ok ok rồi anh liền tối nay luôn nha ừ rồi em đưa cho tưởng gì cần liền thì có liền luôn rồi ờ, rồi đưa anh ờ, long cho lên người long chiêu luôn nha Ủa, cái, ok cái con bánh sinh nhật này là phải thả ở ờ, môn phái này ừ bánh sinh nhật không ủa bánh sinh nhật đó là là một trăm năm mươi vạn ấy à ý ý là nó phải thả ở ờ, môn phái đúng rồi vậy, vậy xíu hả hả thôi em có có luôn nè bánh sinh nhật con bánh sinh nhật hả rồi long xong vật ái vô đi nhanh long ơi Ủa, anh em còn cái câu chúc sinh nhật cùng cho em mấy cái em thiếu mớ luôn rồi. Anh ờ, ban ờ, đưa anh 15 kêu. Rồi ban luôn, ban em hỏi em lái luôn nha. Ban em em lái đơn luôn nha. ok là thương nhân bác uh, ờ, John xin đây, thương nhân bác em ơi. Anh Tùng ai bán vào tay uh, 500 xu nha. Ok. À. Rồi. À giờ em ơi, thương nhân bác này em ơi. Để <laughs> xong cái hạt, à, hạt có sẵn luôn đi cho anh đi em em em ao ạt rồi đó Chứ anh nói là đã kim sẵn trong đó luôn ấy anh vô anh lái đi em em nạp bên này em rút bên này mà ừ. ủa bánh chủ nhật à, mà cứ quýnh anh vậy đánh nhật á à? anh em muốn đánh thì đánh giùm luôn cho đợi chi hết hàng ừ, đánh đánh giùm em luôn đi em cứ cầm 150 vạn đi khi nào tí nữa đánh cho anh nay là đánh luôn cho ok anh ừ cứ chuẩn bị trong rương rồi khi nào anh kêu thả là anh kêu thả khi nào không không biết thả đưa anh tự thả cho rồi sao anh anh em nào có điện thông kim bán anh Long ngàn em ơi rồi đúng ừ anh có anh cứ thả đi còn cứ thả còn không thả luôn thả đi thả đứng ngang góc quá thả luôn chờ nó nhặt luôn sao hết đó cứ thả thoải mái nó đâu liên quan ở đâu mà chết em nhặt ra như đâu rồi đợi chết rồi bỏ đồ anh em xem long ban à, vì cũng ban hả ok ok Lấy Ê, mới con tuần mà sao em nó thay đổi quá anh long vô hạt đi anh long vô hạt được chưa anh long ơi à, thành hạt clip server luôn á anh mua ờ, coi coi nào là bán để anh mua cái này ok tôi tôi cũng hỏi xả ra thổ không anh khi nào cho bot bot chót báo em hôm nay em nhặt đồ nha em em chuyển tiền á có đôi giày mọc bíp bíp để em nhanh này Mỹ còn ta ừ, một không Ủa mà áo định bước mai đi đóng game chắc trao trao được xíu được hay không ừ. em lên à, cái áo đền góc 47 thì đặt móc quá tuyệt vời hơi ngon <coughs> rồi em tưởng phải chuyển gì nữ chứ em chuyển gì nữ thì em chơi áo à, nhu tịnh, có hai thứ áo nhu tịnh thì được một cái này cũng có mà chuyển như nữ thì chuyển như nữ thì uh, tất cả đồ chuyển như nữ nó là mệt nữa ok ok ok Ờ, Rồi chỉ nhìn là đang nam, chỉ gì nữ chi Ừ còn đang đang chạy nào lấy Rồi ok Đứng đây, đứng đây lấy hết, đứng nghiêm Đó, cái nhẫn mọc đó Xin lý, chấm nghe Anh Long ơi, Long ơi đi nghe, của anh là gì? Nhắn tin đi đi em ơi, em em nạp thẳng đi luôn Không, ờ, em nạp em Em, à ok ok Ở sai lộn Dạ em nạp vô con thiếu lâm lên luôn nha Ờ rồi Anh vô anh vô hạt đi vô hạt đi vô hạt đi Vô hạt đi ừ. Vô nãy đừng nhìn nãy vô hạt chưa ờ, <laughs> này hỏi lên thiên nhẫn lên phụ rồi giờ đang đừng vô lên phụ đánh mới nhanh được ừ đỡ con kia theo tụng anh đánh phụ uhm xíu em anh đi hạ bánh sinh nhật luôn đây gom tiền đi tao không biết bốn trăm năm mươi vạn ở đâu gom đây gom cờ lon đủ rồi cứ một con là một trăm năm mươi vạn em có một con à gom cờ lon đủ rồi rồi bán hết thôi anh em nào có mươi ờ, năm mươi k điểm kêu luôn em Ê, nhầm nhầm nhầm phi trần á phi trần đại lý tống kim ra đâu đã đến kim cái đi đủ xài đã đợi đến đóng kim ngoài ai còn anh em ơi chấp đôi em nha mới ờ, đã lý đóng kim ờ, tém từ được giờ lên kêu cắp rồi đâu cái cả đi đóng kim ở đâu em ơi ai còn để không cứu lửa em ạ đi cứu lửa này cứu lửa em ạ em ơi đánh long anh vào đây em ơi em nên đưa kim nhân long rồi ok ok ok rồi ok. Vờ à, còn trăm kia à, lâu Trời ơi, con này nhiều đồ ha. 50k 50k. Rồi là liều anh Tùng với vợ nha em ơi. Là vợ phải vợ bé. Hello anh em mới vô nha. Rồi, bây ha ờ, Anh anh nay gì lượm đồ luôn nay ơi Rồi về bộ ngọc bò làm 140 Sinh lực 127 Cái này cũng được hơn 5 kim Ngon 3 đến 5 kim Tiếp Nhẫn 120 nhấn rác ra ra ra ra ra 50 50 50 cái... ôi về bờ rồi tóc 30 tất cái rồi về bờ về bờ bờ đó tóc 30 sát thương 25 85 trăm rồi ngon lành cành ra một cây vũ khí nữa ơi đẹp quá á à, cái này thêm trăm thêm 35 nữa bằng chống băng rồi ai hả na na na na về bờ nha không biết na bánh ơi à, một cây kích về bờ kim á rồi ngon gớm tiếp tục kim lai ơi kim ơi na về bờ nha na mua nam mua nam mua nên tôi không nói luôn về bờ nên tôi không nói luôn anh đến ai ông bán ông nói giá nha hỏi tôi mua tôi giá ông nậu nè nè <laughs> nè <laughs> hàng v, ờ, Trời ơi về vờ vờ Này anh em mình à, đi điên đấu vô anh này Về vờ cho anh Nai cao vũ khí đó, thấy chưa? Rồi anh Nai nói chung bán danh bán danh Nam cũng được Dòng 2 thì em ờ. nghĩ nó giá nó cũng nhẹn chứ ờ, không phải cao lắm Cô Hải không mua được đâu Hải nó hoán ra đâu À cô Hải ok Hải nó hoán ra đâu theo chiếc đâu á Rồi nè Này cũng không phải cô Hải luôn Quái à, Lắm đêm à Nói chung của hai người thì nói chung Ê mà nãy giờ nãy giờ cái tường. Gia dịch. Trận Iraq này, gian Hồng Mẫu giao dịch này. Bán gia tẩu này. Thật chắc thì chưa mua được đâu. Đây đây đây đây. Đây. Đây. Đâu ta đang đâu con ơi. Rác này. Gia tẩu này, gia tẩu này. Được món làm chậm này. Thì ai ai ai mà xài thì chia lại hai người kia thôi. Rác này. 120 đỡ ấn này. Mấy trăm hai xài á. Rác này. Gia tẩu này. Cân bang đó, cân bang đó dạ, dạ, dạ. Cân bang nãy giờ Rồi, được một cái ngọc bội kháng hỏa 23 dòng 1 ừ. Nhẫn kim có đọc 24 Rồi, vấn đề sân phát cho anh em mình làm rác đây Nó xin nãy giờ 15 80 80 Đó, đó là cho anh bán đồ bán được em đó là cho anh đó Rồi, 140 120 Rồi, giờ này Về bờ cây vũ khí nè mày Về bờ, về bờ cây vũ khí nha mọi người ngon quá lúc quen luôn đó. cái này đẹp rồi đâu sâu rồi ok rồi ok về vườn ngay kìa chơi ba cái kìa Dạ muốn nói ừ. ngăn gần nó thêm 10 điểm nữa bằng trắng băng rồi. Thêm 10 điểm nữa 85 trăm mới ngon này. Rồi, đó đánh dùm nha. Đó. Cộng đánh dùm một kiếm không cái này cứ tùy lòng hảo tâm thôi 10% xưa cho 10% mà cứ bán sao bán biết đâu được ừ xưa cho mà đó là ủng hộ người đánh bot chứ đâu mà đánh không xưa giờ sao đó đánh không xưa giờ cứ lấy cái phần nào đâu khi nào có siêu phẩm thôi nè đó <laughs> nam em long bữa giờ cũng 10% ờ, ok anh ơi cái đó là tiền làm của tâm thôi cứ đánh mà anh em có đồ là ok anh em thu được hồi bốt bot cho anh em đánh hoài không có đồ khó nữa <laughs> ngon nè á cái nọ cái đó có ngon luôn rồi cái này là thực sự 35 là không khác nhìn cây vàng chống băng luôn 30 35 85 ôi trời ơi kháng độc 10, 14 rồi chứ à, đẹp đẹp đẹp đẹp quá đẹp về bờ ở bắt 67 này về bờ đánh trong tranh từng ờ, về bờ bên ông ờ, nam ờ, nay rồi quá đẹp tự hoán không quá đẹp rồi để vô góc đánh phụ cho anh anh, anh, anh Tùng con này nữa. Thì là mỗi hạt 10 kim đúng không? Dạ Cái này thì à, coi Cái này làm mươi sát thương thì cái này chắc phải hai ba kim, hai ba chị vậy đó ừ, tầm dạ. đó hai ba chị vậy đó nói chung đỡ cái đó em nói thiệt sự đó bán thì nó cũng tầm 3 triệu hoặc 3 triệu hơn hoặc nhích xuống 3 triệu tầm 2 triệu rưỡi đó tầm đó thì nó là hai ba ừ. triệu đó tầm đó tại vì nó là mới cái 25 triệu cái móc nó chưa được đẹp cho lắm 45 cái đó là 35 35 là trên giá liền 35 một cái là trên 10 triệu liền khẳng định luôn nếu 35 trên 10 triệu liền đúng rồi trên 10 triệu liền nó có kiểu cái móc nó nó đẹp nên tương đối nó đẹp á còn đây nó 25 lực cỡ quá nói chung này nhìn vào cái đó vẫn đẹp nhưng mà đánh về lâu dài thì nó sẽ không bằng những cây nào đẳng cấp hơn ngon nói chung là về bờ là được rồi cố gắng à, bán sao bán mà trên được 5 triệu lại càng tốt còn ba vậy trên 5 triệu lại càng tốt đó là tùy thùng mua vừa bán thôi nè cây kích này xài phán nào á à hóng binh anh em ơi hóng binh à, Đâu cái kích này anh em bảo là cái kích này ai xài mà làm gì có giá vậy À anh em không hiểu rồi à, Cái kích này là mình sẽ gọi Bên. là hóng binh về các vũ khí khác nè hóng binh về các vũ khí khác thì sẽ có giá của các vũ khí như nè đúng rồi đau <laughs> thì thông bi anh em nói chung là tương đối tầm thông bi à có bao nhiêu đâu đao nè kiếm nè nỏ nè bỏng nè tất cả đều ai cần ai cũng cần hết đẹp không là sông đeo á à, sông đeo là tách làm đôi là hai ừ, cây tách làm đôi hai cây à. tách ra hai cây rồi cái đó đưa được đường môn sức ừ, đường môn sức ờ, quan trọng dòng em dòng đó là một trăm ngon nữa chứ phần trăm nữa ngon ừ, ừ. quan trọng cái phần trăm đấy chứ phần trăm là ngon nói chung là đỡ mà nói cái phần trăm đó mà đỡ tích ra cái phần trăm đó mà nó thêm vào cái số lượng điểm á thì nếu mà cây vũ khí không có phần trăm nha thì khả nghĩ cái đây nó tương đương khoảng tầm là top 30 sát thương khoảng tầm 37 cho đến 38 đó là nếu không tính phần trăm đó không được à? anh tùng test rồi à dạ, tính là ví dụ như 25 nó là nó lên khoảng ba ba hai ba hai ba ba thôi à? ừ. đúng rồi cái điểm lên phần trăm phần trăm là không bao nhiêu đẹp nhìn nó đẹp ừ. nhìn, nhìn nó chất lượng hơn phải không à, nói chung là nó cái kiểu nó hơn nó sẽ hơn được từ 7 7 đến 8 điểm nữa ví dụ giờ đang 25 thì anh em cộng thêm 80 trăm thì khoảng tầm 7 đến 8 điểm nữa đi thì ờ, sẽ lên tầm 33 cho 32 đó tóc 30 số thương 33 đó dòng 2 ừ, đó, 33 tương, ừ, tương đối vậy đó thì ở hai sao cái đó nam mua được có cái ẩn nào không họ một không không không tuần vũ ơi không không tuần vũ ơi thế nhưng nếu mà sát thương ba ba thì không mua được ba triệu vũ khí về chính em 3 tháng 3 tháng năm rồi em vẫn bán được bạn một triệu năm ừ, cũng ngon đó bảo vi đòn vũ khí em như thế nào mà hồi xưa dùng 3 tháng rồi mà vẫn bán được ba một triệu năm hồi xưa như thế nào ừ. nói chung là nó có cái kiểu là như là lực tay mình đang bao nhiêu lượt tay ví dụ mình đang 5k thì thêm phần trăm thì nó thêm được một chút nữa còn nếu anh em nào đang lực tay khoảng hai k rưỡi thì nó sẽ thêm nó sẽ thêm phần trăm rất là ít nữa đó tại vì cái lượt tay của anh em đang sở hữu rất là thấp nên là tùy phá thôi tính xem xem nãy anh đang tính là tính đường môn thôi ừ. tại vì anh tùng anh công đường môn quen rồi anh biết mà thì tương đương như vậy có phá ví dụ như đường môn tầm này thì anh tùng này lực tay đã tầm 6 7 k 6 k mấy rồi thì anh tùng sẽ tính như theo kiểu đó còn những mà phái thấp hơn như cái bang thì nó chỉ ba k anh tùng bay vào trực tiếp vào sài gòn hay là bay lên chỗ khải rồi đi chung khải xuống anh tùng bay trực tiếp vào sài gòn anh anh đi pleiku trước ừ, xong, ừ. khải thì à, chắc là khải đi à, đi xe thôi đi xe à, xe đỏ đón tới vị trí thôi anh em tập trung thôi chứ tại vì là thứ sáu chiều thứ sáu là hai vợ chồng 3 giờ chiều thứ sáu mới xong công việc thì mới lên xe đi buổi chiều á sáng có mặt thôi đi, đi còn hả? ừ đi chồng dẫn con đi chơi luôn chứ anh em đi chơi dẫn con những cái thì vui biết anh em chứ còn đi chơi mà của mình mình cũng buồn <laughs> Việt Nam mà đi cái ấy uống rồi để như cỡ con nhà tôi biết rồi mốt Tết nó gặp mặt lì xì con cháu rồi chứ ờ mười bốn hai năm ba ờ ngon nha cái đó đánh tống kim sơ cấp ngon đó mười tóc bốn mươi hai sát thương năm ba điểm năm ba phần trăm ngon á anh không biết là mà nói chung là nay đang xử lý anh em mới đi miền nào cái gặp ở anh em hận nè anh em chơi game ừ. chưa ơi ờ, lên thăm xíu <laughs> đúng rồi hôm, hôm nay định ghế bình dương là được <laughs> khó chịu <laughs> dẫn ra lô cậu mũ cái bà luôn đúng rồi bình dương cậu mũ gì anh bình dương là châu én đến tương <clears throat> Ơi, con này xong rồi, anh em nào có boss kia là ông bị lâm ông phá đánh luôn. Khải có một con tí quất luôn. Khoai, khoai nào anh? À, tí nữa chắc lên ngày 10 em ơi. Chắc lên ngày 10. Trời ơi, ăn event cũng gì? Ủa chết đâu? Ủa cái con boss đó mình ăn xong rồi mình đỡ nó mất tiêu ta. Mất à? What à? Chết bà rồi, mất boss rồi. Ở à, đây còn còn còn. À, nó, nó 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày. Hộp ban này em à quên đi chứ lúc nãy anh em là đánh con thành gì nhận mỗi người một túi nè em ơi chứ đỡ ngày mai hết hạn rồi đại hộp bảo rương vũ khí chống phái đó ngon ngon ngon ngon để xong cái này chắc ờ, đấu giá phát phát cho anh em bây giờ tầm này ờ, đấu giá luôn anh em còn hai chục người nè nãy giờ mình lật lật cọc rất là nhiều đồ rất là nhiều người ừ. ừ thành đô cũng có anh ơi tất cả thành nhỏ thành nào cũng có như nhau anh ơi ơi ơi nghìn và 300 triệu đấy, Cái hộp. Cái hộp 300 triệu đâu có hộp nào rồi? Cái hộp đấy mở ra đồ triệu không? Có mở ra xong bán, xong rồi đầu đầu giá cả xong. Mở ra vũ khí xong đấu giá xong. Ngẫu nhiên một ca vũ khí à? được lắm ừ. mà tôi cứ mở ra vũ khí phải gì thì đấu giá ừ hợp lý ừ. anh em đồng ý không đồng ý không à, nhấn chuột phải đa đa anh tùng ơi 300 triệu nè anh em ơi 300 triệu 300 triệu đó dạ, dạ, hàng sử dụng ờ, nói chung là một tuần sử dụng được một cái hàng sử dụng là 10 ngày 10 ngày thì nếu mà mỗi người một cái và có thể cánh cái thứ hai nha anh Tùng ừ. ừ. ví dụ như anh chắc anh anh đổ lỗ hai cái ờ đó hai cái đúng rồi em thấy trên group nó ghi là mỗi người ăn một cái mà nhưng mà trong một tuần tuần hai ăn được em tuần hai ăn được nữa à. hiểu không cái này cái này nó có đến 10 ngày thì chắc chắn là được tuần thứ hai một tuần ăn được 10 cái tí nữa giao dịch ok ok nhắn liền nhanh trước trước uh, nhanh gì gì gì luôn tiếng rồi đó sau này chỉ còn 5 phút à xong bớt rồi ngừng đáp ngừng đáp ngừng đáp ngừng đáp ngừng đáp ui da đâu đâu chấp chấp mày luôn à. đóng chạy ra đóng chạy ra ngừng đáp đây đỡ thấy em giết đúng rồi đúng rồi đúng rồi ờ, móc đỏ mà phải rồi mình mình còn đang đánh bot đó nó giết mày phải gia nhập ba bạn của <laughs> Rồi nè anh em ơi Ai ai mà có đánh công chiến gì tương dương bắc giao dịch nước cái túi này anh em ơi anh tùng về nước số này anh tùng ơi đây đây ừ, ờ nhớ đợi nó chở trước trước ôi ờ, ơi lâm đang bơ tơn thí đợi em chút trước nó ờ, cho đợi nó chở may anh được một cái nữa anh anh giả tám bơ tơ liên tùng ơi giả tám bơ tơ liên tùng ơi ừ rồi về giao dịch này em ờ, đưa cho anh tùng bốn bao bốn bao đúng không cái này là hỗ trợ cho anh tùng bốn bao nữa rồi còn em mỗi người dùng một bao nữa ơi nút anh ơi giao dịch giao dịch, còn mấy phút mà dịch tùng không dịch anh đấy. chưa thấy giao dịch em nghe bật dịch đi bật rồi đấy chưa thấy không thấy Đáp. rồi ok này rồi giao dịch đi rồi nút nhanh còn lại anh em thì mỗi người một bao thôi rồi xong này à, anh em bị đấu giá nha em ơi Cố gắng đấu giá xong cái trận công chiến ngày hôm nay thử thu được bao nhiêu nha em Rồi em lên nhặt đồ á Nhặt đồ nhặt đồ nhặt đồ Nhặt đồ bói cái con bot đại được gì rồi tiếp tục đấu giá rồi anh em nào Anh em nào mà có đánh boss kia thì tí đánh sau nha anh em Hiện tại còn hơn 20 người chỗ này đấu giá được anh em không sao cả Rồi bói nhanh cái được gì này Chặt rương chặt rương chặt rương Đó Đó Đó Đó đó. không có phục hồi bắn áo không phục hồi đó Chù, tổng rác không áo này áo này rồi anh em nào nhạc tinh hồng thì tinh nhạc đây nè đây này đây khá nhạc luôn rồi anh được một cái nhẫn mọc này mức nhẫn như này khui rồi nhẫn của em khui ha em rác này rác này anh em vô phòng tán đâu ra rác luôn Trời, cái đôi giày không có sinh lực nhờ Cái này sinh lực cũng được ít rồi xong rồi Trời, xong rồi hai điểm Rồi, ra <laughs> Của em nói anh Dương Rồi Cho nó anh bán sớm mất rồi Có mấy chục điểm sinh lực <laughs> Rồi Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì đợi, đợi em tí nè anh em ơi rồi thì uh, anh em đợi em xíu em phát lương phát lương kia đóng giá nha đừng vô phòng tán nha anh em vào phòng tán áo phòng tán áo mật khẩu 123 đấu giá vật phẩm con đường chiến ngựa đó được bán bao nhiêu anh Khải ngựa trung bình một kim rưỡi sẽ đấu giá lên này bảy ngày cho nên ngựa anh nói kìa ngựa nè ngựa thấy tiếng của anh đó hả à cái đó em chịu á máy kim á ok em ơi và sau khi bắt 67 uh, à, xong thì uh, thu lý đồ anh Tùng ơi giao dịch đồ luôn anh Tùng ơi anh em ơi thì uh, nói chung lúc nãy thì được một cây uh, vũ khí 540 đó một cây nè một cây khí tiếp theo là chậm 40 hai cây cây này thì khoảng kim kim hơn thôi nè đó server này tầm này rẻ rồi đai lưng cảm ơn 25 lời gian chúng đọc 40 sinh lực động lực cái này thì cũng từ 3 đến 5 kim nói chung là ở quát lần này thì cũng cũng vờ vừa vốn không lỗ lắm đâu lần này đánh còn 8 kim mà anh Tùng thu là được một đai lưng rồi dưới cái này dưới cái này này nói chung là lỗ lỗ lỗ hết một nửa tiền rồi lúc này có đánh cho anh Tùng uh, kia có hai anh Tùng hai anh Tùng lận nè và Weber một cây vũ khí Đó Weber Tóc 30 Sát thương 25 Và sát thương 85% Kháng độc 14 Nỗ lực 54 Đó ở tết này là được như vậy nè Đó anh em xem đừng quên đỡ làm like chia sẻ ủng hộ chơi và đỡ cố gắng trong ban cũng như là Khải cũng như là phụ trợ đánh cho anh em những tuần boss tiếp theo nha Đừng quên nhấn like chia sẻ đăng ký mạnh nha anh em ơi